chưa cầu hôn người ta luôn cầu hôn sao coi ông xã làm ở chương trình này cũng, cũng cảm ơn bà xã đã tạo điều kiện cho có bốn thiên thần của anh tôi ra đời ông xã rất, rất yêu quý <laughs> bà xã nhưng mà kiếp này giờ ông xã cầu mong bà xã kiếp sau <laughs> sẽ nói tiếp đoạn đường kiếp sau kêu làm chồng nữa bà xã làm, làm chồng nữa là, là, là, giờ nên giờ đặt cọc Thế là bây giờ chúng mạnh dữ Đập đập tao biết sao, đập đập biết biết sao Chuẩn bị trước hết rồi Mạnh dữ luôn Không biết rồi rất ngon bà xã nên <laughs> bà xã đồng ý nha rồi cảm ơn ông xã luôn 36 <laughs> năm mình mới được cầu hôn vậy cô đây là chiếc nhẫn cầu hôn cho kiếp sau kiếp sau nữa kiếp sau đồng ý không tôi có đồng ý không kiếp này là xong rồi <laughs> thôi đồng ý đi hả được lan dạ trời ơi rồi dạ con con con con con nữa nghe hạnh phúc kìa bạn bà xã phía sau thì bà xã sẽ ờ, làm vợ ông xã nữa Cái làm ý ha Wow, <laughs> quá là tuyệt vời luôn Nhìn hạnh phúc của cô chú á Mình cảm giác mình cũng vui luôn Cô chú là ở Bến Lức Long An là từ hồi nhỏ luôn hay sao? Từ nhỏ luôn À vậy là gần nhà nhau gần nhà không? chú ở Cần Duột còn cô ở Bến Lức À, Bà làng á hai quyển khác cũng nhau xa đó nhưng mà hồi xưa là xa tại vì không có phương tiện đi lại đúng chung lại đi lại khác còn bao cấp rồi lúc đó cô chú gặp nhau trong hoàn cảnh nào đó chú đi phụ xe với ông anh xe đậu ông anh thì về tài xế chú phụ mà ở rửa xe đồ ngay trước cửa quán ghé ăn tại ở đó mà mình bán đó mà ba mấy năm về trước đẹp lắm cũng dạng qua khôi bình nhất cơ mà ờ, ờ, mười tám ký à. mà quá trình thời gian nó, nó... xanh nở rồi à. trời ơi xanh chẳng bốn đứa con nên bây giờ bị hư phọt hết đúng rồi sinh cho bốn đứa hư phọt hư phọt hết trơn luôn lúc mà chú ờ, tới quán cơm đó chú nhớ chú nhiêu tuổi em 18 là bao nhiêu hai hai hai rồi rồi 22 tuổi tới gặp cô bán quán rồi nhìn thấy yêu nhất điều gì mà làm quen thời bao cấp đâu có nghĩ gì trai mới lớn lên mình thấy cô cô đẹp <laughs> mình dây đồ á rồi dễ thương vậy thôi chứ mình đâu có nghĩ gì nữa là thích vô quán ăn cái cười cười không có nói chân á cười cười không ha à, tự nhiên vô quán ăn không ăn mà ngồi cười không cũng mệt lắm á <laughs> ông giống như ông ghẹo mình mà ông cười cười thôi đó chứ ông không có nói gì chứ nghe lâu lâu ờ, đi xe nó có cái đổi về chạy long an để tối tối cái lên thì <laughs> để ý lên lâu lâu lên 50 bữa lên 50 bữa lên vậy tối thì cái về mấy nhà mấy người bạn đó, gần gần nó ngủ rồi sau và nhà, nhà ba <laughs> thấy vất vả mới kêu vô nhà ngủ bà kêu Ủa? vô nhà ai <laughs> nhà cô cô giống như bà cho ngủ luôn á mà luôn. lúc đó là chú có nói là chú thích cô hay chú để ý cô hay gì không thì thấy vậy biết rồi chứ nói gì nữa lúc đó chưa có tỏ tình gì luôn hả ông ở nhà bạn khổ quá mới mời về nhà mình ngủ hả má mà mẹ ba mới cho về ngủ giống như lâu lâu ông ở dưới long an á ông lên đây thăm mình đó rồi ông ngủ nhà bạn rồi má thấy gì tội nghiệp vất vả tội nghiệp à. rồi mới cho về nhà ngủ luôn thương dữ lắm rồi thương dữ lắm mà cười gặp cũng cười cười cười vậy đó cười vậy thương tức là thương đứt ruột đứt à, gan mặt vẫn gan. không dám nói mặt mày làm ngơ vậy đó trời ơi trời hồi ờ, xưa mà chưa nắm tay gì luôn chưa tỏ tình gì luôn không biết tỏ tình luôn trời đất ơi coi như má cô cho ngủ nhà ngủ nhà rồi sáng đi về rồi ngủ nhà rồi có toàn tèm bò bò qua gì không không à không vụ đó không có đâu ạ à. không có hả không. cô nhưng mà lúc mà má cho ngủ nhà là cô có khó chịu không cô cô nói trộn cha này tự nhiên qua nhà mình ngủ không cô cô giống như cô cũng hiền cũng không biết gì à. giống như cũng tối tối thì cũng lên trước thằng tư đó ngồi nói chuyện chút rồi đi ngủ rồi ngủ gần đó không không chú thì ngủ riêng nha còn cô thì ngủ với bà chị à. ngủ, ngủ trên nhà trước xưa biết sao giống như quen mà đâu có giống như giờ đâu cái lâu lâu có dẫn đi coi chiếc bóng ở dưới ngã tư á có có dẫn đi coi không có nhưng mà đâu có nắm tay gì đâu lâu lâu thông tin văn quá có cái màn đó mấy đèn chạy với bãi cỏ rộng rộng chiếu rồi chiếu ờ, chiếu viên lưu động rồi cái tự nhiên cái chú tới chú rủ cô đi coi hát vậy đó đi gì đó nhưng mà lý do tại sao mà cô đồng ý đi trời thì giống như là bạn vậy đó đi coi chơi thôi. quá đi đâu phải đi vui thôi à đi coi chứ bóng đi chung vậy đó à, là đi chỉ có hai hai người thôi chứ không ừ, hà đi lên còn cảnh này vui lắm nè ở dưới long an phải không là ông muốn đủ cô đi coi phim Ừ. không bao giờ cô đi một mình với ông, cô phải cho bà chị đi theo cô mới chịu sao vậy cô không dám cô nói cái ông mấy ông này lơ xe ông bạo lắm ông chở mình đi dọc đường ông có làm gì mình không là không đi đi với bà chị mới đi dứt quá thôi về lúc đó cũng bực mình đó chú ha cũng bực mình mà đâu nó nói <laughs> cũng tốn tiền nữa chứ à, lẽ ra tốn mà... hai vé mà giờ phải tốn ba vé nếu mà đi mà không có bà chị là không đi vậy bởi thì... vì tình phí nó cũng nặng lắm có nhiều lúc cô có bạn cô tới vũ đi chú ở nhà chú ngồi chờ cô luôn vậy là một mối quan hệ bạn bè bình thường sương sương ờ, thôi ừ, sương sương thôi theo đuổi gì mấy năm chú 6 năm 6 năm vậy đó hả chỉ có cười với nhìn nhau vậy thôi đó hả ừ, cũng quen quen rồi lúc mà là ấy là cũng quen rồi cũng giống như là thích dữ rồi đó thích dữ rồi cái chú cô thích chưa mới đầu cô cũng không có thích ở đâu cô bán quá nhiều người lắm nhiều người thích mình lắm nhưng mà thấy đặc biệt ông này biết dễ thương gì không không nhậu mấy em đẹp chứ lắm mà nhậu trời thấy chưa cái gì? không nhậu có lợi ghê đúng rồi con cũng không biết đàn ông nhậu thành ra đừng nói là ờ, có nhậu là ấy nha không có nhậu mới lợi thế đó với đây biết sao thương má thương hoài luôn không có không có thay đổi 6 năm thay hoài từ từ phải chịu thôi theo suốt vậy đó hả theo suốt như mưa dầm tắm lâu vậy mà đẹp trai không bằng nói dai chú không có nói gì với cô hết thì làm sao mà cô khẳng định được là chú thích Trời cô ơi, và chú đeo. đeo hoài lên hoài biết rồi lên không có nói gì yêu đương dân không không có nói không có tỏ tình gì trơn trời đất ơi trời mỗi lần lên có tặng gì không tới ngày mà nhà cô đóng dỗ là ông ông về quê ông hái xài cả đóng luôn à hay là coi chừng lúc đó là chú để ý cô chị á không có không có chị tại sao ổng rù rì với má thì ổng cưới à trời ơi đánh thẳng vô phụ huynh luôn ba ba cưng cơ quan đầu não <laughs> trời ơi quá trời quá má, má ba cũng cưng để trời đó bác má vợ vợ á kêu hồ con anh coi làm sao về nói anh bước tới trời ơi trong bụng nó nó mừng khóc khởi <laughs> nó mừng khóc khởi à. bên đây là không có mẹ đúng không còn bên úc thì không có cha mà đó bà bà mẹ bà kêu đám cưới là là kêu đưa rể đi cô không bao giờ chịu cô nói không là phải dứt dâu Vậy là rước dâu mới được lên xe qua mới chịu đúng rồi Trời con gái dâu. ta đã chỉ có một lần xe qua tự nhiên cái đi, đi đi đi về mang đưa qua đây không chịu về bển làm cái cổng là hai quả chuối luôn Ủa cổng hai quả chuối rồi ừ, sao? Hai quả chuối luôn nè, đem theo phe bằng Linh con Nè. Kỷ niệm nhiều quá vậy ta Hai cái quả chuối Ba mấy năm nữa làm cái cổng tận hôn á Trời ơi, thấy chưa trời ơi đó đẹp đâu, đâu, quá. đâu. có hai quả chuối hai bên này thấy chưa cưới đâu có cần phải là hoa hồng <laughs> hoa quý đúng không ừ. ông cưới cần nhiều hoa hồng hoa hiếp mà nhiều khi cưới nhau ở đâu có trọn đời người ta cộng cưới ta chỉ có hai buồn chuối thôi vừa làm đám cưới vừa ăn chuối đám cưới xong rồi có chè chuối ăn liền à, đám cưới xong mình nấu chè chuối ăn luôn vậy mà ta ở nhau cả đời luôn chuối xanh mà tránh xui nữa nó quyền lên <laughs> à thì ra ý nghĩa của hai quả à, chuối này là vậy hay, hay trời xưa xuất sắc đẹp quá mọi người ơi vậy trồng cây si 6 năm là cũng giỏi lắm á chứ coi như kiên trì lắm luôn mình là chờ đợi dữ lắm 6 năm trời mình mới lấy vợ được rồi cô chú có chuẩn bị cái cái gì riêng cho cô không cưới vợ nè đâu có phải tiền có sẵn đâu mua giải một màu mà hai khúc luôn đi mình thấy đẹp á à. mình mua lâu rồi đem về tặng để, dành á đăng từ từ á ta năm gặp năm sáu tháng sau đi hà nội cái thấy Sophie mà màu tím than mua nữa thấy đẹp mua nữa Nên cô dâu mày mua cho anh ta hai khúc giải một cung màu ừ giận ừ, giận lãng không thèm mai luôn để giờ tới giờ luôn ủa để tới giờ để tới giờ luôn tới giờ kỷ niệm luôn vẫn kỷ niệm luôn hồi xưa mà người ta đi mua sắp giải và tặng là quý lắm luôn á giải áo áo dài này kia dạ đúng rồi rồi à, sau đó mình à, rước dâu rước dâu đi bộ cũng chết luôn xa lắm xa lắm tự ngoài lộ đi bộ vô xa mà hồi xưa là, là quen mà đâu có về nhà bên đây chơi đâu hồi rước dâu là mới biết nhà ba chồng má chồng luôn không có ờ, biết nhà luôn mà thương thiệt rồi đâu có cần tìm hiểu gia đâu, cảnh đâu, thế về nhà đâu. không tìm hiểu bởi mà vậy mới thương bá nhiều cái đêm tân hôn là ở cần duộc ở nhà đó giống như ở quê ta không có làm cái phòng gì đâu rồi thôi không có đêm tân hôn mình dừng dắt cà tăng buồn nữa rồi cái ờ, giải rồi đó trời ơi nó kéo xuống hồi xưa mà ừ à. rồi, rồi cái rồi. đêm tân hôn này vô không rồi có. thay đồ ra rồi, rồi, rồi không, nằm nhìn nhau thôi ngủ chứ không có nói gì luôn không cách ngày mai mới về nhà bên đây nhà má bên đây vợ có một đêm nhà chồng thôi như nhà chồng thôi má bên đây bà khóc rồi Mai út mà Úc cưng lắm Rồi sau khi mà mình quay ngược trở về nhà mẹ đẻ của mình Lúc đó mới là tân hôn Chưa luôn Trời ơi chưa luôn Từng lễ sao? sao lâu dữ vậy cô ngày đó cô giống như mình còn nhỏ cái nhưng như mình mắc cỡ đó kỳ đấy bà ừ, đi đâu? ta đeo rủi sáu năm mà ừ. ừ. mà mắc cỡ hoài thẹn thùng nghe ngại hoài mà chú không có tấn công gì hết tấn công là thôi không, trước sau cũng về mình thôi cũng từ từ 6 năm chờ được không lẽ cái mấy bữa à, chờ cũng được đúng rồi quá à trời ơi người đàn ông này bây giờ còn sót lại trên thế giới không vậy mọi người công nhận kiên nhẫn thiệt chứ tôi mà chờ 6 năm tới giờ đó bằng mọi giá không là tại vì chú quá thương cô ừ. quá yêu cô đi cho nên không có muốn làm bất cứ một cái điều gì để cho cô sợ và cô cưới được là mừng lắm rồi đó. đó ờ. cái ngày đầu tiên mà chưa tấn công đó chưa đêm tân hôn đó động chưa động phòng gì đó thì chú nằm chú có gọi là chú mở lời sao à, có gọi là cái gì đó tức là có nói năng hay là lòng khấp khởi hay là lo lắng hay là gì không lòng khóc gởi chân đồ cũng khều khều quẹt quẹt rồi vậy đó <laughs> có khều có quẹt luôn hả rồi sao rồi mà bên kia em ru hả <laughs> em ru nhưng mà hai chồng này nè ngộ lắm nè cưới xong là phải không là đâu có được ở chung đâu là ông đi xe à. lâu lâu ông mới về thăm như vợ thăm vợ bé vậy vừa bảy năm lưu lạc vì cơm gạo áo tiền không có à, chạy xe cái xa nhà cái mướn ở dưới sao mua đất ở dưới, dưới luôn chiều về với năm lá tối trời với thanh vĩnh đông á long an xuống ba chục cây là chạy xe xuống dưới ngủ dưới luôn ngủ dưới luôn nửa tháng từng lễ mới về thăm vợ một lần rồi có vậy cũng như không 17 năm 17 năm cứ như vậy đó thứ như vậy sáng ờ, lên bỏ cái gò mên tại vì về nhà bán cơm mà đậu xe nhảy xuống chạy vô giống như hai, vợ chồng nhìn nhau vậy thôi đó ông đậu xe bên đó nhảy qua đây ông lấy cơm để nhìn hai chồng vậy thôi đó. nhìn vậy thôi đó. ủa cưới vợ để lo cơm thôi vậy đó rồi bao lâu thì cô chú mới có người con đầu tiên năm đầu là có liền rồi ủa nhưng mà chú đi nhiều vậy rồi cái cái lúc mà cô bầu bì rồi chú đâu có chăm được đẻ chữa cũng đâu có chăm được trời ơi hết ý luôn bả mê luôn con cái là lo từ a tới z luôn vậy hả à, ừ. nếu mà xanh về là ông về mướn tài xế ông ông hơ đứa nào ông lấy tuyệt vời hết mấy đứa con gái là ông cưng lắm tôi uh, đi uh, đi câu lái chuyện, xe uh, câu, câu chuyện của những anh chàng lái xe lên xa à, nhà xe thôi lên xe thôi ở nhà nha 17 năm làm vậy được mà giờ đi chút có sao đâu hả chú quán tình trăm năm có các thức uống như trở lại thanh xuân trăm năm hạnh phúc ngày ấy và nay tuổi mộng xứ hoa bực tím tình khúc vàng chú dùng loại thức uống nào trăm năm hạnh phúc đây à, hình như các cặp đôi đều uống trăm năm hạnh phúc hết ha một loại thức uống rất là quen thuộc trăm năm hạnh phúc à, xin mời chú và ngược lệnh. đầu tiên là chú lái xe lơ xe lơ xe lơ xe đầu tiên lơ xe lơ xe được bao nhiêu năm lơ xe cũng mười mấy năm mười mấy năm đi qua rất là nhiều vùng miền gặp rất nhiều cô gái đẹp cơ hội chở mấy bà đi chung nhiều lắm lúc đó có rung động vai không có không có không chắc có mà chuyện cũ rồi không sao hết chứ đi định như giao lưu ba ngàn đâu á à. à, mình câu khách như người ta đi cho, cho, cho xe mình nó đắt tìm cách cho người ta thích mình thôi thích ăn ờ câu khách là câu câu bả luôn hả qua lợi lâu ngày nó có tình cảm nhưng mà mình không có tiến sâu cái tình cảm đó nên nó không có tội lỗi gì hết mình giữ mức độ bình thường mức mức độ bình thường là là là, là nắm tay nắm chân hung này kia hả <laughs> không có hả có nhớ một cái cô nào đặc biệt không trước lúc mà quen cô đó lúc mới quen chưa cưới á có có quen à, cháu của phương khanh tại chú đi du lịch á du lịch quế cháu phương khanh nghệ sĩ á làm ở đó à có quen mấy bữa vậy thôi quen mấy bữa rồi quen quen giờ anh ờ, quen rồi chứ mai <laughs> anh về chồng anh quên tuốt lúa cổ nói hả cổ, cổ đón nói vậy như dọn dẹp đồ này nọ rồi lo vậy thôi dọn phòng cho chú hả vô phòng dọn phòng có dọn chú không chú không dọn rồi thôi chứ đó tình hình ở đây là không có gì hết á còn biết có cô biết gì không thì tôi không biết chú nói thiệt không cô thiệt người đó cô anh mới đầu đâu có thương đâu mình nghĩ cho ông có ghệ gặp cho nên cũng được lúc mà cô hay tin cô có bầu á là cô nói liền với chú hả hay là sao tại vì con thấy hình như là cái giai đoạn đó chú cũng đi nhiều lắm rồi làm sao chú hay tin được nói mình nói liền mình nói mình có bầu nhưng mà mình gì mới cái chồng gì chưa có được uh, tháng nào rộng rãi là có bầu luôn vậy <laughs> ừ, vậy có bầu liền chú mừng không cô mừng ông chứ cũng thương con lắm nhà cô cũng có mẹ cũng dạ. có bà người chăm nhưng mà ông, ông siêng hơn là ông leo vô phòng á là ông hơ đứa này hơ hết mấy đứa gái ổng hơ tuyệt vời hết tới tới thằng con trai là ông nghỉ xe luôn thằng út á ha ừ, nghỉ xe luôn mướn tài xế chạy luôn về nhà ở luôn vậy hả mấy cái năm đó cô mới đi bán á là ông tối ông ẩm đi qua bên ờ, bên chồng ông ngủ luôn cô cô ngủ mình mình may mắn để mình gặp được cái người đàn ông mà họ thương mình thiệt lòng rồi ừ, chăm con phụ mình đó là cái điều mà mình mừng lắm luôn á cô nói chung á là cuộc đời à, chú rất là phong trần nếu mà không có tình yêu thương dành cho cô à, không à, gọi là kiên định á thì dễ lầm đường lạc lối lắm bên cạnh đó cũng phải có cái sự tin tưởng từ cô dành cho chú đàn ông mà đi xa 17 năm đi cả tháng tuần nửa tháng tháng hai tháng về một lần thì cô không lo chứ đó thật ra cái tình chung thủy của chú ra chú có tật xấu gì không cô nhờ hút thuốc nó chỉ quá nhiều giờ hút thuốc quá trời mới làm sao bữa họ á mua bảo hiểm cho thằng trai phải không cái công ty bảo hiểm đi kêu khám bệnh trong bụng cô gái cho ông có cái bệnh gì đám nám hỏi cái đi đặng ông ờ, ông bỏ thuốc nè đâu xuống dưới đẹp chăm chăm không có bệnh gì hết sức khỏe không thì vết ờ, ngọc lan với người linh à. trộm vía cọc tánh cọc lắm á cười tươi vui mà nhưng mà lâu lâu nói gì cái cọc lắm á nhưng mà không dám giận như xưa nha xưa phải giận lần từng lễ đó lúc mà cãi nhau thì ai sẽ nhường ai cô nhường hả ừ bây giờ chú linh hỏi lý do tại sao cô nhường đi bây giờ đó ổng thương mình nhiều phải không mà ngược lại bây giờ mình chăm sóc ổng mình nói thiệt cái giống như cái nghĩa tình giống như mình chăm sóc con mình luôn <laughs> nhắc uống sữa uống thuốc làm đủ thứ ăn cơm rồi luôn cắt ngón tay muốn chân cắt ngón tay muốn chân nữa cô đâu dám giận nhiều giận nhiều đâu ai chở đi chơi đâu ai làm chị <laughs> đúng rồi đúng rồi đúng rồi sáng ai đâu mở cửa sớm rồi ai đi làm giường cho mình không có giận gì trơn nói ờ ngày mai nói anh anh ngày mai sáng chở đi uống cà phê rồi ổng mới chở mình đi Ê, quá hội người cao tuổi chuyên môn đi chụp hình mấy cảnh nào đẹp đẹp nó là út chở đi ngồi chờ đó bây giờ là mình đứa con con nhỏ nhất là nhiêu nhiêu chú ừ, trời út 18 tuổi đi theo á là từ hồi mà đẻ thằng trai tới giờ là ổng nghỉ xe luôn nghỉ xe luôn đi về nhà luôn con lớn nhất là mấy nhiêu mấy tuổi 35 rồi ờ, đứa thứ hai là năm 91 có gia đình chưa chưa luôn rồi là ừ. rồi đứa nào nữa đứa còn cái út nữa cái út này chín bảy nữa ba ba mươi lăm là có gia đình rồi chưa chưa chưa nào có gia đình hết á chưa nào hết ừ. gặp quyền linh nữa ngọc lan nữa bạn muốn hẹn hò tôi lo hết bốn đứa luôn ở dưới quê đâu có ai đâu có hai vợ chồng với thằng trai út thôi à nhờ cái tình yêu của chú đầu tiên dành cho cô quá lớn sau đó tình yêu ngược lại và cô dành cho chú quá lớn thành ra hai con người này á nó hòa quyện lại với nhau hiểu nhau yêu nhau bây giờ tác biển đông cũng cạn luôn thật sự đến giây phút này thì mình quá viên mãn với hạnh phúc mình rồi bây giờ còn có một điều là con con con à. rất là mong là chú làm được nè hồi nào giờ chú có tỏ tình với cô không có nói ừ, lời không có nói gì hết trơn á nên bây giờ thôi nhân chương trình này á chú nói đi chứ phụ nữ ai cũng thích nghe những cái lời đó đó đúng rồi được được <laughs> đến như vậy mình làm rồi bây giờ mình ngồi xem mình hưởng thụ cơ gọt lan chưa cầu hôn người ta luôn cầu hôn sao coi ông xã thay mặt chương trình là cũng cũng cảm ơn bà xã đã tạo điều kiện cho cái bốn thiên thần của anh tôi ra đời ông xã rất, yêu quý <laughs> bà xã nhưng mà kiếp này giờ ông xã cầu mong bà xã kiếp sau <laughs> sẽ, nói tiếp đoạn đường kiếp sau kêu làm chồng nữa đó bà xã làm, làm chồng nữa là, là, là, giờ, giờ đặt cọc tức là bây giờ chú đọc giữ cho biết sao đọc biết sao đặt đọc mà biết sao chuẩn bị trước hết rồi mạnh dữ luôn không biết rồi rất ngon bà xã nên <laughs> bà xã đồng ý nha rồi cảm ơn ông xã luôn 36 <laughs> năm mình mới được cầu hôn vậy cô đây là chiếc nhẫn cầu hôn cho kiếp sau kiếp sau nữa chứ có đồng ý không có đồng ý không kiếp này là xong rồi thôi đồng ý đi hả ngọc lan dạ trời ơi <laughs> rồi dạ con con con con con nữa ngày hạnh phúc kìa bạn bà xã kiếp <laughs> sau người bà xã sẽ ờ, làm vợ ông xã nữa cũng <laughs> đồng ý ha wow quá là tuyệt vời luôn nhìn hạnh phúc của cô chú á mình cảm giác mình cũng vui luôn những cặp yêu nhau chuẩn bị yêu nhau đã yêu nhau và đang yêu nhau hãy nhìn hình ảnh của chú hình tượng đó nó sẽ lan tỏa nhiều hơn nữa để chúng ta yêu nhau nhiều hơn nữa và luôn luôn có một cái hành động gì cầu hôn cho kiếp sau lần đầu tiên con chứng kiến một cái màn cầu hôn cho kiếp sau nó làm con rất là xúc động với lại với những cái người mà mà dạy đổ với con á thì uh, con rất là rất rất là xúc động chắc chắn luôn ai cũng sẽ rất là mong chờ cái giây phút này nó đến với mình con cũng tin là một ngày nào đó con cũng sẽ được như vậy thì mốt em có có gia đình á kêu út lên bỏ đồ vô cho tuyệt vời luôn dạ ừ. tại số điện thoại chừng nào có chồng nhắn út lên bỏ đồ vô bỏ chuối bỏ xoài, xoài. chuối xanh chánh xui chánh xui chuối xanh chánh xui cảm ơn cô chú nhiều lắm